Okay. Yay. Okay. Yeah, where is my student now? At Oh my god. Good evening. Hello, teacher. Good Oh my God. Hello. Hello, teacher. Hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. bạn nào bạn nào Hello. quê kìa, Vân kìa, quê Khánh Vân có tay nghe xinh đấy. Ê, có bạn có bạn nào có bạn nào quên chưa cơm không? Con ăn rồi. Good evening, Good evening. À, có bạn nào quên chưa ăn cơm không? Comment cho cô biết nào. Cảm ơn rồi, Cảm ơn rồi. <laughs> cô chào các con nhá. Ô, cô ăn rồi, cô ăn rồi. Bây cô sẽ remove pin đi để cô xem một loạt cả lớp xem nào. À, Khánh Vân này, Nguyễn Đức này, Minh Đức này. Ok, Ngọc Khuê, Ngọc Khuê rồi này, Hiền Thục này. À, Ngọc Nga này, đó ok ngọc hân ngọc hân này gì đây hiệp hiệp chưa mở cam này an phú rồi ngồi ngay ngắn rồi này phạm kim thanh hoàng ngân uyên Chà, hello, ăn cơm rồi, comment cho cô ăn cơm <laughs> còn biết nhá. Không là phải bảo cô ơi con đói lắm. <laughs> ok. Hôm trước có tự ôn bài không đây? Hôm trước có tự ôn bài không? Có mở cái playlist lên xong để tự ôn bài không đó? hay hay là nhiều bài tập quá rồi con ăn cơm rồi <laughs> ok lớp một loạt xem nào mình lớp một loạt xem cả lớp mình ngồi nào con chưa kịp ăn cơm nào đúng rồi mình trước đi học thì mình ăn nhẹ một chút nhá ok when you need have a snack before the class mở màn hình rồi ok so let me take your sound here and à có bạn nào vừa rồi thi super kid mà chưa duyệt bài chưa được duyệt bài không có có có ai mà thi super kid mà chưa được duyệt bài không nhắn cô coi nào wow đấy <laughs> có có bé nào mà hôm trước uh, gửi bài uh, thi uh, thuyết trình này trăng rằm các thứ mà chưa được không cô ơi của em là văn thị ngọc hân à thế á bài văn thị ngọc hân á ờ thế để thấy xem để thấy quân chấm mi xuân đức á xuân đức chưa được duyệt á đúng không xuân đức chưa được duyệt bài à thế để chút nữa xem nhá cô thấy nhá các bạn thi siêu siêu ơi là siêu luôn siêu mà không hello uyên siêu mà mà không không không không thể tưởng tượng được là các bạn học tiếng anh giờ này giỏi thế đương nhiên là đương nhiên là mình vẫn có một số những cái lỗi nhỏ xíu à nhưng mà các bạn rất là tự tin Me too. Đó Hiệp ui nhất là Hiệp cái bài của Hiệp gửi ngay từ đầu mùa ngay từ cái đợt mà mới khởi động cuộc thi ai cũng ai cũng rất là ngạc nhiên về con luôn đấy. <laughs> me not super kid. Why not? Why you? Why you think? What do you think that you are not a super kid? Why? That's the reason why. Hello, con không nhớ nhá không không có ai là không thể làm super kid được đúng không mình luôn cố gắng mà ok yeah we just have the five minutes left to ready for the class mm -hmm. if you are ready for the class please raise your hands nếu mà bạn nào mà đã ngồi ngay ngắn rồi nhá raise hand cho cô biết nào cô xem một loạt nào cô sẽ xem một loạt lớp nha I love you cả lớp yêu con <laughs> đâu con tặng cô cô không nhìn thấy cái gì đâu cô không nhìn thấy icon đâu <laughs> bài của con chưa được duyệt Lê Xuân An này để cô ghi vào đây nhá Lê Xuân An chưa được duyệt chắc là sai hashtag rồi từ tối ờ, đến hôm nay nhá có bài tổng hợp lớn đấy nghe chưa ôn thế mà bạn nào mà mà mấy hôm trước mà không ôn bài ra là khó làm bài tập lắm rất yêu cả lớp nhé thế hôm nay mình học sớm không hay là đợi 5 phút nữa do you want do you want to join the class sooner chà okay okay OK, We just have three minutes left. Mình đợi các bạn 3 phút nữa nha. Mình chuẩn bị ngay ngắn này. Hôm nay nhá sẽ là bài vừa tổng hợp từ vựng vừa là tổng hợp cấu trúc nói nha. Và các bạn tập trung nha. Hôm nay mình sẽ phải dùng tay để comment nhiều đấy. <laughs> Hôm nay mình sẽ phải dùng tay để comment nhiều bởi vì rất rất rất rất rất nhiều bài tập mà chúng ta cần giải quyết đó nha. Con yêu cô. Cô yêu con và yêu cả lớp. Ok. <laughs> yêu tất cả các bạn Chà. Rồi, yes, are you ready? Nếu mà bạn nào ready, comment yes cho cô nào. If you are ready, comment for me yes. Like that, yes. Yes, okay. Đây rồi, đấy cô thế này cô dễ điểm danh hơn này, đó. À, rồi, quá tuyệt vời ngồi đây là đợt này là quen lớp rồi đúng không cứ quen lớp là vào giờ là đã ngồi ngoan ngay ngắn rồi chứ không như đợt trước nữa nhỉ ủi nhớ mấy hôm đầu khó quá đúng không love you ok chỉ còn hai phút nữa thôi cô chuẩn bị share màn hình nhá uh, okay let me see do you remember this story Can you see the screen now? Can you see the screen? <laughs> Thank you, Khánh Bình. Yeah, okay, look look at the screen now, nào nào. Đấy, học lâu rồi lại cứ thích vẽ lên trên bảng này, lại để cô nhắc rồi. Không được vẽ lên trên bảng đâu con. Vẽ trên bảng là lát không học được đâu. Nhỏ. Okay. So, can you see the screen now? Yes or no? Can you see the screen? Can you see the screen? Yes, okay, great. So look at the screen now. Do you remember this story? Do you remember this story? Các bạn có nhớ câu chuyện này hôm trước mình vừa học không nhỉ? Câu chuyện về chiếc mũ yêu thích đúng không? Chiếc mũ yêu thích của tôi và rất là ấn tượng với bạn Tommy đúng không? Rất là ấn tượng với bạn Tommy khi mà bạn ấy có một chiếc mũ là một chiếc số đựng cát đúng không? Yes. Ok, đó em Ngà chào thầy Quân. <laughs> ok, và cấu trúc hôm trước mình hỏi rất đơn giản đúng không rồi bạn nào có sách có sách có vở có vở có bút có bút nhá có muốn ghi bài thì ghi nhá còn không thì mình sẽ xem lại clip để mình ghi bài nhá không sao hết hôm trước mình học nào nhỉ mình học ừ, cấu trúc what are you wearing ok có uh, em này hoặc là bạn đang mang gì mặc gì ok and what is she wearing? Cô ấy đang mang gì, mặc gì đúng không? Đang nhá, bởi đang đang đúng không? Đang in in in in ok. Đang ok nhớ chưa? Cứ in đang. What is she wearing? À, nhớ chưa nào? Good evening. Đây, câu chuyện đúng không? Câu chuyện này hôm trước này, hôm trước cho bạn nào mà chưa học nhá. What are you wearing? Khi mà Tommy hỏi chị áo xanh, what are you wearing đúng không? Bạn này hay là chị đang mặc gì thế đúng không? Đang nói chuyện trực tiếp này. Ồ, oh, thì chị áo xanh trả lời là I'm wearing a green hat. Chị đang nào chị thì đang đội hoặc là đang mang một chiếc mũ màu xanh lá cây ok à, và cái câu của chị ấy không quên nói đó là is my favorite hat favorite hat à, đây là chiếc mũ yêu thích của chị ok của tôi wow ừ. và cái bạn Tommy này rất là tò mò tiếp tục hỏi what's she wearing? Thế còn chị kia thì đang mang gì vậy? Thì chị áo xanh trả lời là chị ấy thì đang mang một chiếc mũ màu gì đấy con? Màu cam, đúng rồi. Và cũng không quên khẳng định là is her favorite hat. Đây là chiếc mũ yêu thích của cô ấy uh -huh. đó cấu trúc nó chỉ có vậy thôi một là what are you wearing và hai là what she wearing vậy thôi không có gì khó cả hôm nay mình sẽ ôn luyện rất rất nhiều nha để tổng hợp nha đây là ừ, flashback lại bài thôi còn các bạn nào mà chăm xem video rồi các bạn thuộc hết rồi đúng không <laughs> ok bây giờ hiện tại con sẽ tắt chat một chút nha con sẽ tắt chat một chút nha cho đỡ bị uh, khó nhìn ở trên màn hình ok rồi chút nữa mình làm bài tập thì mình uh, ờ, đấy sau nhá ok so um, đợi cô chút listen and place text over the crane image in the book uh -huh lesson nào các bạn chuẩn bị nào can you can you show me can you show me your pencil or your pen or your sticker okay can you show me bây giờ mình lại cần đến cái bút rồi can you show me your pen or your pencil uh -huh. can you nào cho cô xem chiếc bút của con nào những chiếc bút của các con nào cô xem một lượt lớp là bút đâu rồi can you show me the pen uyên đâu uyên với ngọc đâu ngồi cười khúc khích thế uyên với ngọc 3 c với hai e ngồi cười khúc khích đấy con đâu rồi bút đâu where's your pen cô đang nhìn á yes okay great ờ, có chuyện gì vui thế con tí nữa comment cho con biết nhá ok <laughs> yeah thủy à, Tô Giang và Khánh Vi đúng không? Tô Giang và Khánh Vi rồi. Oh my god, two little girls. Đâu, ờ, where's your pen? Tô Giang và Khánh Vi. Pen của con đâu? Pen đâu? Giơ tay, pen cơ mà, bút cơ mà. Bút cơ mà, bút đâu? Ôi, này quên bút mất rồi. Đấy, Uyên Ngọc giơ bút từ đây này. Lê Gia An bút đây này, rồi bút nha. Rồi cả lớp đã có bút. Ok. Mình sẽ nghe nhá. Listen and place stickers over the gray image of the book. Uh ờ -huh. Mình sẽ nghe trước mình sẽ nghe trước nha và thế nào nhỉ nghe đã nhá page 46 activity 10 có nghe rõ không đã cô phải mở chat ra xem để cho các bạn có nghe rõ không nào có nghe rõ không nhỉ có nghe rõ không có nghe rõ không có nghe rõ không để cô cho to hơn có nghe rõ không có có yes yes yes ok yes đi yes đi <laughs> à, các bạn trên livestream nha cũng tập trung nào các bạn trên livestream các bạn không vào được zoom thì các bạn xem trên livestream nhá và các bạn cũng sử dụng bút của mình nhá để chuẩn bị là mình làm bài này ok let's listen to the radio page 46 activity 10 listen stick 1 He's wearing old blue shoes. She's wearing. Now she rồi. Nào, nghe lại câu này nhá. He's wearing old blue shoes. So, she's wearing She's wearing đâu? She's wearing đâu? Cái tay cái tay chỉ đâu? She đâu? Đầu tiên đâu là she đã? Ở đây một một một bạn nam, một bạn nữ thì đâu là she, đâu là he nhỉ? ôi rồi ôi bút đâu rồi bút đâu bút đâu chỉ chỉ rồi chính xác đâu là she đâu là he đâu nguyễn minh quân đâu nguyễn minh quân giờ bút ra không chỉ ôi rồi ôi nguyễn minh quân giờ bút ra không chỉ vào bài rồi thu hiền đã chỉ rồi she đây đúng không rồi cả lớp chuẩn luôn các bạn trên livestream nhá nếu bạn nào mà vào lớp được thì các bạn vào lớp nha cô vẫn mở zoom đó Yeah, dạ, she đây, ok, she. Thì trong video có nói là she's wearing She's wearing cái gì đó thì các bạn có cần nghe lại không? She's wearing He's wearing old blue shoes. She's wearing a ơ gì nhỉ các bạn có có thể comment cho cô biết không nhỉ ơ gì con không nghe được ok nhớ 9 giờ luôn <laughs> she is wearing He's wearing old blue shoes. Shoes. Shoes. Ok, đã chỉ được vào đâu chưa? Rồi, đâu rồi? Comment cho cô biết nào. Shoes, chính xác, shoes. But what color? What color? What color? Hoàng Tú Phương không nghe được các con mở loa to lên xem nào con không nhìn thấy màn hình không <laughs> ồ oh, trong đài cơ mà đương nhiên rồi những cái những cái màu mà nó màu gray này này ví dụ như cái này này hay cái này này hay cái này này hoặc là cái này này thì đều là đều là để để để để để chống như này để mình xem là trong video ở trong cái đài này người ta nói mà màu gì what color ấy các con À thì đầu tiên là mở màn câu đầu tiên là she's wearing a, a pink oh pink shoes ok pink shoes à, mình đã nghe từ shoes rồi shoes và nó là màu pink đúng không màu pink màu hồng thì cái bài này chính xác ấy mà các bạn là có sách ấy thì các bạn sẽ tô màu vào đây thì tuy nhiên là cô Ngọc thì chỉ có phiên phiến thôi nha để cô <laughs> lấy cái cái bút của tô nào đây coi như là màu hồng đi rồi pink shoes đúng không đây cô tô xấu ấy cô tô xấu tí hiểu bài thôi nhá rồi tô xấu thế nào tiếp tục nào tập trung nào tập trung nào tập trung vào đây nào cái bút đâu cái bút đâu lại cái bút nào bây giờ mà cô vẫn mở một đống cái cái tab các bạn đây này vẫn mở đây này ok à, hải băng này có em học cùng này và vâng, cô cô vẫn đang xem đấy nhá vẫn đang xem các bạn đấy nhá next next còn à, tiếp tục nào sẵn sàng chưa sẵn sàng chưa để nghe theo câu tiếp theo nào Two. Two. She's wearing small red boots. Three. She's wearing a big green hat. She's wearing a big Z. Eh? She's wearing a big Z. She's wearing a big green hat. Now she's wearing a big cái gì nhỉ? Uh, yes, okay. She's wearing a big big hat. Big hat. Nào nhưng mà bất màu gì? What color? Comment comment cho cô nào. What color? She's wearing a I know that a big bạn ấy nói rất rõ nhá big xong rồi cái gì yes green of course green not green tốt rồi nghe tốt rồi trong đài có ghi này để cô sẽ bách lại cho các con nhá she's wearing a big green hat yeah she's wearing a big green hat green hat she's wearing a big green hat Oh ờ, no. Rồi cô không tiện tô màu đây nhá. À, ok, tiếp tục nào. Page 46. Activity 10. Listen. Stick. 4. He's wearing new brown pants. Four. He's wearing new brown pants. Nào bây giờ mở chat xem nào. <laughs> bây giờ mở chat xem nào, nghe được cái gì nhỉ? Can you can you no no. He rồi, mình đã he rồi đúng không? Hoàng Tú Phương bị bị sao không nghe được đài nhỉ? Các bạn vẫn nghe được mà. Ok. Nào. Four. Four. He's wearing new brown pants. Now, he's wearing new. New đúng không? Hôm trước vừa vừa học new rồi, new với old rồi. Là mới. Uh -huh. Comment cho cô nào. He's wearing new brown pants. Ok, nghe từ new, nghe từ new. He's nào, đầu tiên mình nghe thấy từ He's ok, he's. Nào bây giờ mình cũng biết là nhân vật nào rồi, mình nghe nhân vật he's là nhân vật này, ok. He's wearing new đúng không? New. uh, còn hai cái từ cuối là gì? Comment nào, comment for me. New brown pants. Ôi pen trời nào, bây giờ tắt chat đi nhá, tắt chat tặng tắt chat một chút. Đây. He is wearing new brown pants và cái từ pants thì cô sẽ nhấn mạnh cho các bạn nha nhấn mạnh cho các con này vừa nãy viết sai nhiều quá p a n t s pants ok pants he is wearing new brown pants anh ấy thì đang mặc quần màu nâu rất mới nào thế cô tô thử màu nâu đây xem nào đấy coi như đây là màu nâu chưa rồi đây là mấy bài nghe cơ bản thôi đấy nhá tiếp tục nào mình next sang một bài Okay, look at this. Look at four picture here. Look at the four picture here. We will go on for picture here nào lại tiếp tục mở chat cho các bạn nào tập trung vào cái tay nhá rồi ok we will listen and met và cấu trúc là what are you wearing bạn đang mặc gì thế và mình trả lời tớ đang mặc một chiếc à, tớ đang mang một chiếc mũ màu xanh lá cây ok What are you wearing? I'm wearing a green hat. What she or he, đúng Wearing. He's or she's wearing white pants. Đây là cách trả lời và à, cách hỏi về việc mà mình đang mặc gì, đang mang gì ở trên người đúng không? So look at the picture now, look at the picture. Oh, comment what? Đã là bài tập đâu? mà sao lại comment nhiều thế nào tắt tạm đi nhá so look at the picture we use the hat on nào mình đặt mũ ở đâu nhỉ mình mình mình mình thường thường mang mũ ở đâu nhỉ comment cho cô nào mình mình thường là mình mình uh, đội mũ kiểu gì để mũ ở đâu nào body language đâu mình để mũ ở đâu mình để mũ ở đâu rồi để ở vai à ok shoulder hay là back mình để mũ đâu where trên đầu <laughs> trên đầu nhưng viết nào trên đầu viết tiếng anh cơ mà ở ờ, học cứ, cứ viết tiếng việt Hat đúng rồi hat. ok hat. thế còn uh, uh, where will you uh, wearing pants mình sẽ mang quần <laughs> mình để đâu <laughs> mình để quần ở đâu nào đâu đâu đâu đâu đâu đâu mặc biết thế nào chỉ cách mang quần nào mình để quần ở đâu mặc quần như nào ở trên đầu đội đầu ở led đúng rồi <laughs> tưởng là tưởng là mặc quần đội trên đầu <laughs> ok rồi thế thôi đùa vậy thôi nhá mình bắt đầu làm bài này được chưa bé cô sẽ cho một nghe một lượt nha mình sẽ nghe một lượt mình sẽ ghi chú ở trên vở và mình sẽ comment cho cô nhá kể cả các bạn trên livestream cũng vậy nhá rồi tập trung nghe vào đây nào two, one. okay let's start it page 47 activity 11 listen and match 1 What's your grandmother wearing? She's wearing a red hat, a white blouse, and a blue skirt. Hmm. 2 What's your grandfather wearing? He's wearing an orange shirt, brown pants, and brown shoes. 3. What's your father wearing? He's wearing a green jacket, blue pants, and black shoes. 4. What's your mother wearing? She's wearing a purple blouse, a yellow skirt, and white boots. <laughs> Page no. 47. Act. So, so, so, so, what's wrong? Nào, các bạn nào, comment cho cô nào. Đã ai, đã ai nghe, đã ai nhớ được cái gì chưa? <laughs> can you, can you comment for me? Can you comment me the, the, the answer now? Wow, wow, wow, wow, wait, wait. Đã nhìn thấy Lương Hà An Nguyên có đáp án. Oh my god, you so smart. Yeah, Minh Tiến có đáp án là 1B. Ok, để cho các bạn cùng nghe được thì mình sẽ wow, Văn Văn Thị Ngọc Ngà, Khánh Vân, wow. Nguyên, Nguyên làm được một câu. <laughs> wow, các bạn đã có đáp án hết rồi ư? Thế thì để để cho các bạn mà chưa có đáp án của chính mình thì mình sẽ nghe lại một lần nữa nhé. Ok. Yeah, tốt lắm. Tốt lắm. Đấy đúng rồi, các không nghe được thì bây giờ cô sẽ cho nghe lại một lần nữa nha. Ok, tạm thời stop share ở đấy đã nha. Tạm thời stop share để cho cô quay lại nào. Uh, pin here. Uhm, quên mất là không cho cô lên màn hình chính. Ô, oh, bạn nào đấy? Thế là không được rồi nha. Nào, đấy, lại cứ thế cờ. Nào, bắt đầu tiếp tục. Okay. Next. Nghe lại một lần nữa này. Activity 11. Listen and match. 1. What's your grandmother wearing? She's wearing a red hat, a white blouse, and a blue skirt. 2. What's your grandfather wearing? He 1. 1. What's your grandmother wearing? Was your grandmother wearing? Was your grandmother wearing? Grandmother mình học từ bài My Family rồi nhỉ? Grandmother là bà đúng không? Bà của bạn thì mặc gì? Ok. She's wearing a red hat, a white blouse. Okay. She's wearing a a ờ gì a red hat a white blouse and and a blue skirt and the blue skirt okay đáp án wow yeah one b of course quá chuẩn thế bây giờ làm nào nhỉ bây giờ ừ, là là là phải tích sticker rồi bây giờ sau mình phải có cái cơ chế tính điểm ấy những bạn nào comment bài tốt là phải tính điểm ấy nhỉ đúng rồi đúng rồi <laughs> ok next two two what's your grandfather wearing what's your grandfather wearing ok cũng trong bài my family mình có đề cập grandfather ông ông bạn thì mặc gì ạ à? uh -huh. he's wearing an orange shirt brown pants and brown shoes. He is wearing, okay, he's wearing an orange blouse, brown pants, and brown shoes. Ông ấy thì mặc một chiếc áo cam, quần nâu và giày nâu. Rồi, đáp án quá chuẩn. Next. Three. Three. What's your father wearing? He's wearing a green jacket, blue pants, and black shoes. Okay. Câu hỏi tiếp theo. What's your father wearing? What's your father wearing? Trong bài My Family đợt trước cũng đã nhắc rồi. Father, bố đúng không? Your father, bố của bạn. What's your father wearing? Bố của bạn thì đang mặc cái gì vậy đúng không rồi thì bạn ấy trả lời he's wearing đúng không he's wearing a green jacket blue pants and black shoes okay see nào thì bây giờ mình đã có là bố của anh ông ấy thì đang mặc một chiếc áo khoác màu xanh này à, quần màu xanh dương này à, và đôi giày màu đen rồi tạm thời tắt chat nhá chứ comment nhiều quá đang chữa bài mà ok và the last one the last one Four. Four. What's your mother wearing? She's wearing a purple blouse, a yellow skirt, and white boots. Okay. What's your mother wearing? What's your mother wearing? Mẹ của bạn thì đang mặc gì vậy? Và bạn ấy trả lời là She's she's wearing a purple gì A purple gì? Oh, Có comment nào? Ah. Wearing. She's wearing a purple blouse. A... Uh, yeah, she's wearing a purple blouse, re uh, yellow skirt, and white shoes, white boots. Okay, white boots. Bây giờ cô sẽ đọc comment nhá, đọc comment nào. Um, thường thường là cô sẽ tao ờ, lại cái ờ, comment ấy có cái phần chat ở trên zoom ấy thì người ta cũng sẽ tải về cho nên cô vẫn xem được bạn nào comment mà được không ok xong cô sẽ tắt tích điểm tốt lắm có bạn còn giúp cô tích điểm cơ rồi các bạn làm đúng hết các bạn làm đúng hết trời ơi tuyên dương cả lớp nghe rất tốt học rất tốt cái bài này từ buổi uh, thứ hai cho đến hôm nay ấy là mình học nhanh đến mức độ mà mình đã đi xong một unit rồi đấy các con có tin không mọi lần là cứ phải hai tuần mới xong cơ <laughs> yes ok rồi bài ok rồi mình sẽ in bây giờ nha bây giờ sẽ có một cái phần khó hơn ok are you ready Are you ready for another part that is more difficult than this? Bây giờ chúng mình sẽ học một phần khó hơn một chút nha nhanh hơn một chút nhá ok nhanh hơn một chút và các bạn lại phải chuẩn bị cái đường truyền mạng rất là tốt được chưa nào cái đường truyền mạng tốt đấy để bắt đầu mình sẽ chơi rồi chơi ok nào chuẩn bị nhá are you ready ready for the games now ready for the games now ready for the games now Chà ơi <laughs> game rất Let go, cô. Yes, okay. Yes, I know that you are all like game, so có chơi game này rồi hôm trước cô đăng link đấy chắc là bạn cũng chơi oh, nào yes me too okay yes I will review some sentences about the characteristic out here okay mình sẽ Yes, yes, yes, yes. Ok, bây giờ cô sẽ tạm thời tắt cái chat đi một chút nha để mạng đỡ bị lag em. Ok, tắt chat một xíu thôi, thì nữa làm bài tập mở chat nha. Ok, trước tiên thì mình sẽ phải review một chút, à, mình sẽ xem qua một lượt nào. Thì ví dụ như là um, bạn nhân vật này đúng không? She's wearing a pink shirt. A pink shirt cô ấy thì đang mặc một chiếc áo màu hồng. She is wearing a pink shirt. Có nghe được không? Các bạn có nghe rõ không? Đồng bào nghe rõ không? Okay, can you hear me clearly? Can you hear me clearly? Nào comment cho cô nào có nghe rõ không? Can you hear me clearly? Ờ, comment cho cô biết nào các bạn có nghe rõ không nào có nghe rõ đài không cô mở lại một chút nào yes ok thế thì lại phải tắt chat đi một chút nha rồi mình sẽ review trước xong mình sẽ làm bài tập nha She is wearing a pink shirt. Yeah. She cô ấy is wearing thì đang mặc a pink shirt. một chiếc áo màu hồng. Okay. He is wearing a green scarf. He is wearing a green scarf. He is wearing a green scarf. Okay. Anh ấy thì đang mang một chiếc khăn choàng màu xanh. Dễ mà, đúng không? It's easy, it's easy. He is wearing a green scarf. Yeah, it's an example. It's a for instance today and we will go on the game now. So bây giờ I will open the chat and then you and me will go on the game now. So let's start it. Let's start. Okay. Which answer? Which answer? Which answer here? Which answer here? Okay, just Liu Han Tell to me that she, she. Okay, which answer now? Okay, good. She. she. Okay, so next. What is she doing? What is she doing? So which answer? No, no, no. Comment cả cụm nha. Không chơi một hai đâu. <laughs> comment cả cụ nha cả từ nhá is wearing chính xác cô sẽ tính những cái những cái comment của các con hợp lệ is wearing is wearing now okay rất nhiều đáp án ở đây so is wearing what is wearing what is wearing what comment for me she is wearing what here a pink a okay pink. good a pink what a pink what comment comment for me please chà các bạn shirt chính xác Okay, she is wearing pink now. Bắt đầu next. Who who who's there? Who's there? She, they or he? He, he. of course. Okay, which answer? Are wearing or is wearing? Are wearing or is wearing? Tính thời gian nha. Biết là he rồi, nhưng mà are wearing or is wearing? Yes, of course is, is wearing. wearing is wearing what um is wearing what đoán nhà hơi khó nha nào bây giờ đoán xem nào cái gì nổi bật nào white à white thử white nào ah oh no it's not the answer here it's not the answer here sao có cái gì nổi bật hơn nào purple purple yes of course purple purple thì biết purple cái gì đây cái gì purple vậy what is in purple now what is in purple now sharks shirt Oh, yes, of course, shorts. Socks. Okay, he is wearing purple shorts. Next. Okay, they, he or she. They, he or she. She. she. Uh-huh. Is wearing or are wearing. Is wearing or are wearing coming for me because we look out all the time now. <laughs> is very is wearing. À, ok good and uh, nào bây giờ nhìn xem là có những cái gì mà nó nổi bật lên nào ok uh, in green blue pink uh, yellow brown okay which one which one you think that the answer a brown a brown good a brown what but brown what brown brown brown I know the brown but the shoes shirt coat coat cô ấy thì đang mặc một chiếc áo khô choàng màu no ok nào tiếp tục nào ờ, ok they she or he he he is wearing or are wearing comment for me is wearing or are wearing <laughs> is wearing <laughs> are wearing is, is wearing okay, good job and look at this blue black brown, yellow, and green. Which one? Which one? Which one? Green. Green. Green. Green what? Green what? Green. Nào, green gì ta? Green gì? Bây giờ có giày này, có áo choàng này, có quần short này. Ok. Yeah, green shorts. Shorts. tiếp tục who who's there he, he. quickly nào nhanh nhanh nhanh are wearing or is wearing come in come in is he wearing. wearing so look at the picture with cái màu gì nổi bật nhất đây black brown yellow white green yes of course yellow, A yellow. yellow gì ta cái gì yellow scarf scarf no it's not a scarf yeah it's tie cái cái thắt lưng tie ok bạn nào chưa biết thì biết là tie cái thắt à, <laughs> I'm sorry cái cà vạt ok tie tie tie tie okay she is wearing a brown coat She is wearing a brown coat. Hơi khó một chút nào. One, two, three, four, five. Which one? One. He is wearing purple socks. He is wearing purple shorts. One, two, three, four, five, four. He is wearing a yellow tie. He is wearing a yellow tie. Four, oh my God. She is wearing a pink shirt. Which one? Which one? He, she is wearing a pink shirt. Three. <laughs> he is wearing green shorts. He is wearing green shorts. Yes, two. Round two. Okay. Who's there? He. he. Mm -hmm. He. He. Come in, come in. Is wearing or are wearing. Is wearing. Is wearing. Ờ, ờ, ờ, ờ, ờ gì nhỉ? Ờ gì nhỉ các bạn nhỉ? Ờ gì nhỉ các bạn nhỉ? Ờ, green. green. Green gì ta? green gì yeah khăn choàng à, okay green scarf scarf okay <laughs> next next next okay next they đúng rồi họ they they is wearing hay là are wearing nhỉ is wearing or are wearing lại chu với one là chu với one là không hợp lệ đâu nhá thì bài nào nhiều quá rồi are wearing of course are, are wearing. wearing are wearing are wearing what are wearing what can you comment for me for the answer now orange, orange. yes orange orange what what is orange a hat of course hat cái mũ màu cam rồi hat này đúng không thế bây giờ cái nào Đúng rồi, tại vì có tận ba người ở đây là những chiếc mũ cho nên phải là hats. Hats. Exactly. Okay. Next. Next. Now, they, she or he are coming for me, coming for me. Quick, quick, quick. He. He's is wearing or oh, wearing. Có thể bạn nào mà comment cả câu được không? <laughs> he is, is wearing. Uh, cái màu gì nổi bật đây? Which color? Which color? black green orange, yellow. Orange. An orange. Yeah, an orange, an orange. Orange gì đây? Orange gì ta? Mặc cái áo à? Cái áo, cái áo. Cái áo gì? Đây là cái áo thì áo trong tiếng Anh nào? Shirt. Shirt. Of course, chuẩn. Cái này không phải là cái um, coat đâu không? Cái coat là cái um, áo choàng ấy, còn đây chỉ là cái áo uh, sơ mi thôi thì mình gọi là shirt. Uh, ok. Next. She, she okay, is wearing. Is wearing. Tốt quá. So, tiếp tiếp next. Next, next, next. Red. Good. Red. Red what? Red Z. Okay, what in red now? What in red now? Can you? What in red? Shoes. Shoes. <laughs> Next. Uh-huh, look at this picture. She, she uh, is, is wearing, wearing Mosey, what color? What color is this? Red? Red. Red what? Red what? Red what? Yeah, glasses. Glasses. They yeah. They are wearing orange hats. They are wearing orange hats two times. He is okay. wearing a green scarf. He is wearing a green scarf. Green scarf. Yes. He is wearing an orange shirt. He is wearing an orange shirt. Now cái shirt, orange shirt đâu? Rồi đúng rồi, áo màu cam. She is wearing red glasses. She, cô ấy thì đang mang những chiếc kính màu đỏ. Ờ, uh, two rồi chuẩn. He is wearing purple socks. He is wearing purple socks. Purple socks. Okay, where is the purple sock here? Oh my god, look at this. Yes, of the picture five. Great. She is wearing red shoes. She is wearing red shoes. She is wearing red shoes. Oh my god, red shoe. Where's my red shoe? Three or five? Yes, three. Đây, cái giày màu đỏ đây. Chính chiếc giày màu đỏ nha. She is wearing a pink shirt. She is wearing a pink shirt. She is wearing a pink shirt. One, of course. Round three. Okay, look at this. Ah, <laughs> they. they ah, no, no, no, no, no, no, no. So, so, so, next, next, next are wearing or is wearing. They define are wearing. Are wearing. Số nhiều mà. nào nào ok yellow white or brown bây giờ cô không biết một hai ba là gì đâu comment cả đấy ra cơ mà yellow yes of course yellow yellow, yellow what yellow cái gì bất bất what in yellow what in yellow now shorts đúng rồi những chiếc quần ngắn màu vàng shorts tốt next who's there who's there He. he. Nào, is wearing or are wearing. Comment cả câu chứ cứ một hai là không biết đâu nhá. <laughs> is wearing. Is wearing. Yes. Is wearing what? Come in, come in, Okay. Càng lúc càng phải càng nhanh lên chứ. Màu gì? Màu gì đây? Màu gì nổi bật quá cơ? Màu ờ, black à? Black. Ok, tốt quá rồi. Cô còn chưa kịp nhìn mà các bạn đã comment cho cô rồi giỏi quá. Nào, tiếp tục black gì đây? Which in black? Which in black? Ok, gloves. Găng tay. Những chiếc găng tay. Gloves. Gloves. Yeah, gloves. Next. Come in. He. He. Ok. Làm nhiều quen tay rồi đây này. He, he, he, he. He's <laughs> is wearing. <laughs> now, so look at this. Look at this. Look at this. Oh my God, look at this. Blue. Blue. Màu xanh dương. Nào, những cái gì màu xanh dương đấy? Màu xanh dương gì đây? Pants. Pants. Ok. Khi nào thuần thục thì thôi nhá. Ok. She. She Đúng rồi, B là số ít cho nên phải là is, is. wearing. Is wearing a à, uh, à, gì đấy? Màu gì đấy? Red. A red. A red. Red what? Red what? Red what? Red what? Jacket. Jacket. Yes, jacket. He, he anh ấy bởi vì anh ấy là số số ít cho nên mình là is, is wearing, wearing. Uh -huh. ờ ờ gì nhỉ ờ gì nhỉ ờ gì ta màu gì màu gì brown a brown a brown brown what brown gì brown gì đây belt belt he is wearing blue pants He is wearing blue pants. He is wearing blue pants. Okay. Tốt. She is wearing a red jacket. She is wearing a red jacket. Jacket. Five. They are wearing yellow shorts. comment chuẩn quá. they are wearing yellow shorts của tớ đâu? One. Wow. They are wearing orange hats. They are wearing orange hats. They are wearing orange hats. Oh, well, yes, a big tree, Chuan Hua. He is wearing a green scarf. He is wearing a green scarf. He is wearing a green scarf. Wait, wait, wait. Yes, of course, Peter two. He is wearing a brown belt. He is wearing a brown belt. He is wearing a brown brown boo boo boo boo boo. Rồi ôi, comment nhiều quá. Hai hay ba nào chốt cho cô nào? Hai hay ba nào? Bức tranh hai, bức tranh ba và picture two, picture three. Oh. Yeah, two. He is wearing black gloves. He is wearing black gloves. Gloves. Đâu cái gloves đâu? Five. Đúng rồi, chính xác. Oh, final, final, final nào. Note nào. Gần thuộc bài rồi. Ok, start. Chưa gì đã biết là she rồi. She Thế là chưa gì cũng đã biết là is, is wearing, wearing à, quen bài quá nhưng mà đây màu gì nào What color what color is this what color a black a black the black what chết rồi quên từ này rồi black gì đây nào có bạn bảo là uh, ok nào dress dress xác váy liền nào nhanh nhanh nhanh quickly quickly she she is, is wearing, wearing à, tốt rồi nào wearing wearing what wearing mang cái gì a blue a blue <laughs> rồi một cái gì màu xanh đó một cái gì đó màu xanh nào hat yes hat cái mũ màu xanh à đâu đâu tiếp tục they she or he they they they are wearing or is wearing they they, they, they, they are wearing chính xác bởi vì đây có hai người cho nên là chỗ này mình phải dùng là are wearing are wearing um, wearing gì wearing what màu gì which color color what which color brown brown brown brown brown gì short à quần short hả no pants đúng rồi pants pants đây là yes tiếp next nhanh lên nào quickly nào they they they thì phải như thế nào comment luôn are ờ, ah, wearing... wearing wearing what trời ơi are à, wearing cái gì blue blue blue cái gì blue what sao lại không trả lời nào bây giờ còn cái đây có phải gọi là cái jacket không no, no it's not a jacket đây là coat đúng rồi đây là cái coat này cái jacket là cái cái cái kiểu áo gió ấy còn cái jacket là à, còn cái coat này nó phải như này này giống cái áo dạ ấy coats ok next Ôi nhanh nhá. She, She rồi, có bạn comment hẳn luôn. Is wearing. Tốt. Is wearing uh, one. Đó, màu gì? Which color? A, A yellow. yellow. Wow, tuyệt vời, lớp mình. Yellow what? Cái dress hả? Cái này có phải dress hay là short không? chết rồi cô quên rồi chết rồi cô Ngọc quên mất rồi yellow gì nhỉ short à short à à ha short hay là skirt đây <laughs> yeah of course skirt yeah shirt là cái áo dài còn skirt mới là cái chân váy nha skirt tốt quá she is wearing a blue hat she is wearing a blue hat blue hat Now, one, two, three, four, five, four. So, oh. They are wearing brown pants. They are wearing brown pants. Brown pants here. Brown pants, yes, four. They are wearing blue coats. They are wearing blue coats. Blue. Oh. They are wearing yellow shorts. They are wearing yellow shorts. Yellow shorts. She is wearing a black dress. Exactly. Now, come in, come in. Black dress nha. Dress nha, cẩn thận bị lừa nha. Rồi, of course, picture two. He is wearing black gloves. He is wearing black gloves. One, yes. She is wearing a yellow skirt. She is wearing a yellow skirt. Skirt. Okay, VN nào bây giờ xem cả lớp mình điểm chat như nào nhờ ồ oh. ồ oh, các bạn ở các nước khác làm nhanh quá để mình không thấy uh, trên bảng vàng rồi <laughs> ok but it's not the problem now hôm nay lớp mình làm rất tốt đúng không nhỉ chỉ là hơi chậm một chút thôi nhờ không thấy có tên trên bảng vàng rồi <laughs> không sao hết nha nên là mình sẽ nhập là à, level one đúng không level one ừ, kìa mình sẽ là Việt Nam enter đâu rồi mình xếp thứ bao nhiêu đây à mình xếp thứ 39 à <laughs> mình xếp thứ 39 các con ạ trời ơi mình xếp thứ 39 trên toàn thế giới <laughs> đây xem xếp hạng điểm mà ok mình xếp thứ 39 này cả lớp này cô ơi cô có vui không trời ơi các bạn comment mà nhanh hơn nữa thì là cô còn vui hơn tại vì mình làm nhanh hơn mà cô chỉ làm theo đúng những gì các bạn comment thôi ôi còn cô để ý đến con đi cô ô trần diệu anh à u ừ. trời ơi cô để ý cả lớp mà không sao đâu hôm nào cô về cũng đọc lại hết phần chat hết đó nên không phải lo nhá ok next we have dối tay luôn cô dối <laughs> tay dối tay á dối tay em mình dối tay là tắt cái chat đi thở phào nhẹ nhõm một chút nào chà trời ơi <sighs> có mệt không oh, có chai có chai ở đâu nhỉ có chai ở đâu nhỉ oh, có bị mệt không không kịp chat trời ơi không kịp chat so không kịp chat đúng không không trời một mỗi hôm chơi một trò thôi chứ sao chơi nữa trời bây giờ mình sẽ quay lại một chút nha để mình quay lại một chút No, no, mình quay lại bài học một chút để cô hướng dẫn nhá. Yeah, vừa rồi là vừa rồi là mình đã học cấu trúc của từ vựng ấy thì cái bài đấy cô sẽ gửi về games cho các bạn ở trên nhóm để các bạn chơi để tổng hợp nhá. Ok. Yeah. Đúng rồi, tổng hợp lại thì mình sẽ có mình sẽ có cả bài thì đúng không nhỉ vừa nãy mình có cả bài như nào ta để cô viết lên đây nhá cô sẽ viết lên cho các bạn nhá ok I will write out for this à, vừa nãy mình học mình học mình mình chơi điện, mình chơi điện tử ấy nhỉ ờ, gọi là mình chơi điện tử đi thì mình à, thấy là có các cấu trúc cũng đơn giản thôi đúng không what uh, ngoài cái cấu trúc what are you wearing để hỏi là bạn đang mặc gì đúng không thì bạn sẽ trả lời là I'm wearing cái gì đó thì ngoài ra mình có thể hỏi về những người khác ví dụ như là cô ấy anh ấy hoặc là những người người khác ờ, cô ấy anh ấy hoặc là họ ờ, thì vừa nay có những cấu trúc như sau what is he wearing đúng không comment tụt cả tay nào thì trả lời là he is wearing đúng không nhớ là is wearing nhá hỏi gì trả lời đấy nhá what is he wearing thì phải trả lời là he is wearing gì đó ok next mình có cấu, trúc thứ hai mà mình nhìn thấy trong game hiện lên rất nhiều đúng không what is she wearing ok wearing cô ấy thì đang mặc gì thì có cái cấu trúc trả lời là he à, she she is wearing wearing something đúng không mặc uh, mang ờ, mũ hay là mang váy gì đấy thì các bạn điền vào đúng không nhỉ như vừa nãy chơi điện tử mà comment tụt cái tay <laughs> ok tiếp tục và cái cấu trúc cuối cùng đó là what what are what are they wearing ok what are they wearing có thể là các bạn nhìn cấu trúc này hơi ít câu này uh, in Vietnamese we will translate is uh, họ thì đang mặc gì vậy đang mang đang mặc gì vậy và trả lời they are wearing wearing gì đó ok ở trong bài cũng chỉ liên quan đến một câu hỏi một câu trả lời rồi sau đó thì liên quan đến từ vựng về những đồ vật mình mặc on body đúng không từ đầu on top to toes luôn à, từ đầu đến chân yeah. Dạ, từ mũ này giờ mũ là trên đầu không top này à uh, glasses ok là top này hoặc là uh, shirt or t-shirt um, um, scarf belt thì người ta gọi là ở phần khúc giữa là middle đúng không là leg cũng vậy là pants đó mình mặc quần ở phần middle còn là toes là gì ấy? mình đeo gì nhỉ đeo shorts đó học rất nhiều từ vựng rồi cho nên là bây giờ có hỏi là đang mặc gì hay là đang mang gì trên người cũng rất là tự tin để trả lời nhá ok sao so, cái phần chat gì nhiều ta phần chat gì nhiều ta so this is oh this is the end of the class now hôm nay thì bài học mình sẽ kết thúc ở đây nhá bài học của mình thì hôm nay đã kết thúc rồi ok mình cô sẽ dặn một chút này hôm nay mình chỉ học mất có 3 buổi để xong unit 4 về my favorite clothes uhm. và cô sẽ tổng hợp lại kiến thức của bài này đăng lên trên nhóm cuối tuần này các bạn sẽ làm bài tập lớn cho cô và nhớ khi khi nộp bài nhá khi nộp bài thì các bạn nhớ cho cô đây cô sẽ chia cái bảng trắng lên là các bạn nhớ hashtag nhá các bạn biết hashtag là chi không có nghĩa là à, đánh dấu cô vào ấy đó có cái có cái ký hiệu hashtag này chắc là bạn nào cũng biết đó hashtag đúng không hashtag là cô ngủ ngọc hoặc là uh, đấy đâu nhỉ thế tôi lấy cái chữ khác đi Đó nhớ nhá khi nộp bài khi nộp bài thì các con nhớ viết tên cô nhá hashtag bảo ngọc này đúng không ok đó nhớ nhá viết liền cũng được hoặc là có cái uh, tag tên á ok a cộng rồi ghi ngố ngọc được chưa là có tên cô á, ở trong nhóm á OK. Nhớ nha, chỉ có hai cái này thôi thì cô sẽ được đánh dấu và có bài của các bạn nha. Ở đây các bạn có thể là đấy thì các bạn chỉ cần hashtag như vậy thôi và bài học hôm nay mình hết thúc rồi ok nhớ làm bài tập nha cô sẽ chia sẻ ở trên nhóm và để cho các bạn làm bài tập nha một tuần vừa rồi mình không có bài tập nghe là mình à, à nộp bài nộp bài à, thì cô đăng bài tập sau bài mai mình mới đăng mà chứ bây giờ tối rồi đăng bài tập các bạn cũng buồn ngủ lắm và trước khi đi ngủ thì các bạn nhớ làm gì nhỉ cả các bạn nha nhớ practice ok and wash your face and then we go to bed. Okay, bye bye. See you soon. Love you. Bây giờ cô sẽ mở chat nha. Okay. Bye bye, bye bye. Ôi comment gì nhiều quá trời cô bật mic cô bật mic cô bật mic về cô không nhớ bật mic ở đâu <laughs> ok bye bye cô nhìn được chat mà cô nhìn được chat mà yeah dạ. bye bye bye bye Bye. Bye. Chào cô. Chào cô. Chào cô. Trời ơi, đừng mở. Trời ơi. Good night. Good night. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Đó, còn kéo dài vậy không? Để suốt Bye. Bye. Bye. Bye. Bye bye. Bye bye teacher. Bye teacher. Bye teacher. Bye bye teacher. Goodbye teacher. Goodbye. Goodbye. Goodbye teacher. Goodbye teacher.